môn yêu thích của em bây giờ là chạy bộ và boxing với lại là thôi, thôi, <laughs> boxing boxing dạ, nha với lại là đừng có lạng quạng nha không nhưng mà em đúng màu cáp anh. hả <laughs> em đúng màu cáp màu cáp đúng không trời dạ, vâng em vâng à, này anh tặng em nhưng mà cái này là 100 bông nhưng đây chỉ có một chín mươi chín bông dạ, đó vâng. em thấy bông bông cuối cùng ở đâu đông cuối cùng á hả em đoán được không ạ được em đoán đi em nghĩ đây là anh ấy em nghĩ đây là anh ấy không anh, <laughs> anh nghĩ chắc là em ấy chứ bây giờ à, mời nhà trai à, giới thiệu về mình mình à, chào Quỳnh Linh chị Hồng Vân và quý vị khán giả chào bạn gái bên kia mình giới thiệu mình là Nguyễn Hữu Dương năm nay 43 tuổi giám đốc công ty nội thất Trương Dương công ty thì trước ở Sài Gòn nhưng bây giờ chuyển về Thanh Hóa nhưng bây giờ vẫn làm thì chứ vẫn Sài Gòn Thanh Hóa Hà Nội tên là nhưng mà ở dạ. chính là ở đâu công trụ sở chính ở Thanh Hóa rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi dạ vâng em xin chào anh Quyền Linh và con xin chào cô Hồng Vân cùng chào các anh chị khán giả ở trường quay Em à, tên là Thủy, hiện đang công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Em đến từ Quảng Bình và hiện đang à, sống tại à, Nhà Bè. Rồi, mình có điểm mạnh điểm yếu nào nói chuyện cho đàn gái nghe với. Dạ. Điểm mạnh của em thì biết giao tiếp, sống thật thà. Giám đốc là giao tiếp hết số 1 rồi. <laughs> mình biết, có biết nấu ăn này, à. việc nhà này Chà may quá là... Em không biết nấu ăn <laughs> à, Có điểm yếu gì không? Có điểm yếu thì cũng rất nhiều Nhưng mà <laughs> sống cá nể Nhiều khi sống với bạn bè rất nhiệt tình Nếu mà đi nhậu về là say là ngủ hay ngáy Ai cũng ngáy chứ Mời nhà gái Bây giờ mình sẽ nói về mình chút xíu Về bản thân thì em thấy em là một người khá năng động Dạ và tự tin ừ. à, Về mặt giao tiếp tốt Thì tính tình thì cũng một chút hài hước và cũng một chút nghiêm túc rất là năng động nên là dành rất là nhiều thời gian để ờ, chơi thể thao làm ừ. những cái thuộc về sở thích của mình như là đọc sách đi uh, cà phê với bạn bè những sở thích của mình như là đi chạy bộ những cái hoạt động thể thao ở ngoài trời ừ. dạ. nói chung hai người đều năng động hết trơn bạn gái cho mình hỏi đi chơi thể thao bạn chơi môn gì bạn gái môn yêu thích của em bây giờ là chạy bộ và boxing với lại là thôi thôi <laughs> boxing boxing dạ, vâng, nha với lại là đừng có lạc quạng nha không nhưng mà em giống bao cát mà anh hả em giống bao cát bao cát đúng không dạ chào chị hồng vân vâng anh yên tâm chỉ có đừng có làm em nổi nóng thì sẽ không xem anh là bao cát đâu ạ à. thấy mệt rồi hồi hộp nhìn em như thế này lại giám đốc nữa tại sao em lại có mặt ở đây cái đây 7 năm em cũng có uh Ờ, chia tay với vợ có hai à, nhóc trước đây em ở trong này ở ờ, nhà ở vào Vấp à, bây giờ thì khoảng à, sau đến lúc hai vợ chồng chia tay thì em à, quay trở ra ngoài kia hai con ở với ở với mẹ rồi chị... là mình chu cấp thôi đúng không? vâng đúng ạ bảy năm có một mối tình nào nữa có nói chung là cũng à, có một mối tình thì được à, à, mấy tháng xong thấy cô thực dụng quá thì chia tay thì thật ra là ừ, cô nó cũng không có gì cả nhưng mà có một cái là không được là đi làm về á cái lúc xem thời sự xong thì hai người đánh rối với nhau thì cô nó không có cái nói chuyện muốn nói chuyện thì cô không nói chuyện nhưng mà lúc 11 12 giờ một giờ sáng cô gọi dậy nói chuyện có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm mà mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh phải hạ cửa kính xuống để chạy đi à, rất nguy hiểm sợ buồn ngủ đúng, đúng rồi chính xác có nói chuyện lúc 1 giờ đêm 2 giờ đêm vâng chuyện thì bạn đó sống giờ múi giờ bên kia ôi chào em dạ, gái chào anh dạ. à dễ thương à, em nghe cái đường tình duyên bên đây em cảm nhận thế nào Em ờ, có một câu hỏi dành cho nhà trai được không Rồi, ạ? Rồi, hỏi đi. Dạ vâng, anh có nói là bây giờ vợ và con anh đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh và anh rất là thương hai cháu. Vậy thì tại sao anh lại quyết định chuyển ra ở ngoài Thanh Hóa trong khi uh, nó sẽ là gây cái trở ngại rất là lớn cho anh về cái việc là chăm sóc con cái ở trong này với chị ạ? Thật ra lúc đó thì công việc này em dạ vâng. nó cũng được không được thuận lợi ông bà già thì có muốn hướng là quay ra mình nghĩ thôi được để mà xa một thời gian đi cái tinh thần nó nó bớt căng thẳng đi nó đó thì nói chung là khoảng 3 bốn năm thì là mất lòng tin ở con gái vì vợ chồng với nhau mà lúc quay mặt là sẽ thành người dưng liền không còn cái gì có tình cảm hết cả dạ, à, vậy thì nếu giả sử như lựa chọn giữa gia đình bố mẹ và tương lai con cái cùng với sự bình yên của vợ cũ để phát triển con thì anh ưu tiên lựa chọn cái nào hơn ạ? Vợ với lại bố mẹ thì anh không bao giờ anh đánh đổi là cái chuyện là đưa lên làm bàn cân cả. Vì là vợ là nó là là là ở góc độ khác, còn bố mẹ là góc độ khác. Bố mẹ mình là không có cái chuyện là là mình để so sánh bất cứ ai ừ. một ai hết em ạ. Cái mình thì mình cũng không không nên là là ấy cả. Dạ vâng, vâng em cảm ơn bạn, anh. Hai bạn sẽ gặp nhau để cùng trao đổi vấn đề đó. Cho anh hỏi bên nhà gái là mình à, muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào từ góc độ em chia sẻ còn em thì bản thân em là một người khá cao nên em yêu cầu là bạn trai em phải là cao hơn mình bao nhiêu mét nhiêu nè hiện tại em đang cao khoảng tầm một mét sáu đi giày vào nữa thì khoảng tầm mét bảy mét bảy mốt bảy hai bạn nam là phải mét bảy đúng không dạ đúng ừ. rồi một người biết chia sẻ với em em là người khá hướng ngoại nếu giả sử như không chia sẻ được mọi thứ trong cuộc sống mà cứ ấm ức để mọi thứ nó bị vỡ ra khi mình không chịu để nói chuyện với nhau để hiểu ra và tìm ra vấn đề thì nó rất là khó nhưng mà chia sẻ là ban ngày nha cao lắm 90 giờ thôi nha <laughs> dạ à, đó, rồi xong rồi em có mấy mối tình chính xác thì là em yêu hai người người khoảng à, 3 năm từ thời sinh viên Sau đấy yêu một người khoảng à, hơn 6 năm Và dùng dành cho đến lúc mà em biết bạn có gia đình thì khoảng tầm 9 năm oh. Bạn nói với em đấy là bạn ấy ờ, muốn em không phải khổ vì bạn ấy thì cái thời cái lúc mà yêu nhau thì bạn đã biết là điều kiện hoàn cảnh cuộc sống của bạn là không không có điều kiện bằng em bạn ấy nói là bạn ấy không sợ em khổ vì gia đình bạn nghèo chứ em á cái mẫu hình lý tưởng của em á là như thế nào phụ nữ thì à, trông dễ nhìn một chút đó là cái điều à, đầu tiên là để mà mình ấy phụ cái thứ nữ hai nào cũng dễ nhìn nó quan vâng. trọng mình có nhìn ta không <laughs> cái thứ hai nữa là phải biết à, nói chung là có hiếu với bên nội bên ngoại người ta nó phúc đức tại mẫu mà nên là vợ là phải có cái cái đó là cái điều quan trọng nhất này em chỉ cần có vậy thôi à, rồi. cái còn... đua gia đình được rồi mở rào rồi hai người chúng ta cứ đến giao lưu với nhau đi nào <laughs> vâng em chào anh chào em à, ờ, vâng em à, này anh tặng em nhưng mà cái này là 100 bông nhưng đây chỉ có một chín bông dạ, đó vâng. em thấy bông bông cuối cùng ở đâu đông cuối cùng á hả Đúng rồi. em đoán được không ạ được em đoán đi em nghĩ đấy là anh ấy không anh, nghĩ chắc là em ấy chứ một <laughs> bó hoa rất là đẹp luôn 99 bông 99 và một bông đó chính bông là em thiệt thật ra là Cả em là gia tài của người ta rồi. về yêu cảm xúc của mình và yêu những cái sở thích của mình Cho nên là em cũng chuẩn bị quà nó thiên về cái cảm xúc của em khá nhiều chai rượu vang em hy vọng là nếu giả sử như mình có duyên với nhau thì khi mà mình về với nhau ấy thì nếu giả sử như những lúc mà mình giận nhau thay vì ngồi để lại để cãi nhau thì mình khui một chai rượu vang ra mình uống và mình khi có men rượu thì mình nói thể dễ dàng hơn à, anh anh cảm ơn em em thì, trước à, đi <laughs> em um, anh có nói là anh cảm thấy khá phiền khi một người bạn gái gần đây là thường nói chuyện với anh sau 10 hay 12 giờ đêm gì đó bây giờ em có một cái sở thích đấy là chơi thể thao và em dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao thậm chí về đôi lúc đi làm về em không sẽ không vào bếp chuẩn bị bếp núc và cái việc đấy không phải là việc ưu tiên của em chín rưỡi 10 giờ em mới về thì điều, điều đấy thì ảnh hưởng tới quyết định của anh như thế nào nếu giả sử như mình hẹn hò làm cái gì làm nhưng mà cũng dưới 12 giờ được thì khoảng tầm 10 giờ được rồi một lần hai lần sẽ được nhưng mà nhiều lần thời gian cũng rất mệt vì là mình có những lúc đi anh đi rất nhiều có thể là một ngày chạy mấy trăm cây số dạ không vâng. được không có tài xế là một mình phải đi là nói chung là rất nguy hiểm dạ. nên là anh phải lo cho nói chung là tính mạng của anh trước đã <laughs> em là người là người luôn muốn được bạn đời mình chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống nếu giả sử những cái việc mà em luôn đòi hỏi cái sự chia sẻ đấy nhưng mà anh đang mệt nhưng mà em lại muốn là anh nói ra cái việc anh đang mệt để em chia sẻ với anh nhưng mà anh thấy phiền cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào với anh nếu em là người như vậy đúng ra vợ chồng chia sẻ với nhau thì là cũng nên chia sẻ anh ghét nhất là những người nào giả dối vì dạ. vợ vợ chồng thật ra bây giờ có những thứ mình nói thẳng với nhau Dạ, như vâng. thế là tính của anh không ghiên bây giờ em nói là em đi gặp bạn trai cũ ok dạ. hay là em đi gặp mà em dai mưa này khác là đó bình thường dạ. nhưng mà em đi gặp về em nói với anh là đi gặp người khác là không được à. còn em đi gặp về bình thường không sao cả anh cũng có bạn em cũng có bạn cái dạ, đó là dạ rất vâng. bình thường không gì cả tính anh về cái phần đó thì rất dễ giải quan dạ. trọng là tin nhau dạ, vâng. đúng không em mà đã yêu thương anh rồi thì chắc chắn em sẽ không làm được gì có lỗi với anh cả dạ. có liều tất nhiên đúng không còn dạ. em mà đã làm có lỗi với anh thì em có yêu thương anh đâu nên là mình có giữ cũng không được dạ vâng ý nếu giả sử như là về mà em ờ, cảm thấy em không thích em sẽ đi uh, em sẽ nói anh ơi mình đi ra ăn ngoài đi em lời nấu ăn quá tình huống đấy em sẽ giải quyết như thế nào chế độ bình thường thôi đi ăn thì đi ăn thôi chứ sao đâu à. rất đơn giản mà tự nhiên bây giờ em thích đi ăn thì anh đi ăn như nếu giả sử đoạn em dạ vâng nếu giả sử những cái việc đấy nó chỉ xảy ra một tháng hai ba lần thì nó không bị nó rất là bình thường nhưng nếu giả sử như nó xảy xảy ra khoảng tầm ờ, năm bảy lần hay chín mười lần nói chung là bây giờ nếu như mình cũng nên là đi làm về mệt rồi Dạ. Nếu lúc vâng. nào mà cảm thấy nấu nướng được mình ăn thì nấu không ra ngoài ăn rất bình thường. À vâng. Vậy thì anh nghĩ như thế nào về một người phụ nữ là nhuộm tóc màu rất là sáng, ăn mặc rất là <laughs> sexy, móng tay thì luôn xanh đỏ tím vàng. Thật ra anh không có quan trọng gì bề ngoài cả. Nhưng à. mà miễn là sao là cho nó nó vừa phải được rồi. Nó đừng có ấy quá. Nhiều như, khi... như thế nào được gọi là vừa phải vâng. hả? Tức là bây giờ em ra ngoài đường thì mặc kín đáo, này khác đúng không còn tóc bây giờ em nhuộm nhiều màu thì mai mốt anh bao giờ nhuộm lại một màu em thương anh thì em nhuộm lại một màu chứ có gì đâu Ồ, nhưng mà cái nhưng mà là... cái việc nhưng mà cái việc rõ ràng là em nhuộm tóc màu là cái việc mang cho em vui vẻ và hạnh phúc ờ, tại sao em thương anh em phải nhuộm màu đen nhưng mà anh thương em à, anh thương em anh lại không để cho em chơi những cái cái cái này ạ à? thật ra anh nói với em này nhuộm tóc nói chung là cái chuyện đó là sở thích của em dạ. chứ không phải là là là một cái gì để mà nó cũng không tô tát gì cả đúng không nhưng bây giờ thì thật ra vợ chồng mà phải dạ. chia sẻ cái đó là sự chia sẻ đấy em bây giờ như sở thích của bây giờ anh ngô em như vậy là không được <laughs> đúng không thì bây giờ nếu như thực sự mà em mà đúng thật sự là ấy vậy em ở nếu vậy thì thôi thì à. em sẽ không làm theo những gì cho anh buồn dạ vâng đúng không cái đó là sự chia sẻ mà em dạ vậy Hai người mà chia sẻ sẽ tới sáng luôn chứ không phải tới một giờ đâu <laughs> đó tôi thấy nó giờ hơi căng hơi căng <laughs> như em à, nghĩ sao nếu bây giờ mà bao giờ tiến tới hôn nhân em cần 3 tháng hẹn hò và sau 3 tháng sẽ xác nhận là có thể tiếp tục nghiêm túc hay không. Cái thứ hai sau 3 tháng khi khoảng tầm 5 đến 6 tháng sẽ đi tới hôn nhân. Em muốn là cả hai người sống thật nhất có thể để hiểu được ừ, với nhau về đối phương nếu mà tỷ dụ yêu nhau á, thì là một đứa ở thanh hóa đứa thành phố hồ chí minh sao đây kỳ tới này á, sang năm thì thật ra lại bây giờ em đang đang còn làm công trình ở dưới bà rịa vũng tàu em chuyên làm cho chùa Đâm ra kỳ tới này công việc ở trong em cũng rất nhiều, em cũng sẽ làm mở chi nhánh ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Vậy. Một khi mà uh, muốn rồi cái cả tuần bay ra bay vào được ok không sao cả. Giàu quá, nhà bác có điều kiện quá, bác bay ra bay không vào. Phải, một tuần vậy. 7 ngày thì có mở. Đâu, bây giờ vía đang khuyến mãi chị ạ. vía đang khuyến mãi. Bây giờ hai bạn tiến tới nắm tay nhau. Nắm tay nhau. <laughs> anh anh thì hát không hay nhưng em hát đi. Em hát cũng không hay nhưng mà em hy vọng là anh sẽ thích bởi vì là ừ, nó là tình cảm của em Đấy. Dạ. dạ vâng. Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phô lớn một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương một đám lá thu bay giặc vương đầy ngõ vắng một chùm hoa trưa nắng xôn xao cả lòng tôi <laughs> vì nắng mai nên mưa rồi trưa hè loang nước dù muốn nói với nhau nên nhìn nhau rất lâu chiều ngó vắng xôn xao có thêm bầy bé gái cùng nhảy dây khoe áo răng hoa ngập hồn tôi em xin ạ trời ơi trời em hát cũng không hay mà hát một uh, chỉ một đoạn thôi sao lại nắm tay ông lấy kia tình khí là ê yên tâm nha em đừng có run em em run ở quá, bên run, anh run, mà quá em, em ở bên anh run quá không ấy không không hát được <coughs> không còn con sông nước lên chào dâng bái, bồi anh về thăm em khắp nơi như là biển khơi chập chầm mái tranh nhô lên giữa ngọn chiều dâng thôi không hát nữa <laughs> hát đó <laughs> Rồi. Không bấm vì bất kỳ điều gì Mà chúng ta chỉ bấm bằng trái tim của mình các bạn nhé Sau 3 tiếng đếm nghe một hai ba Hết thời gian Hai người bấm cùng lúc luôn á Yes Bấm tay nhau Được rồi đó Trời ơi Tối nay hai bạn có thể uống hết chai rượu vang và có thể trò chuyện với nhau Bây giờ Cảm trao nhau anh. cái nụ hôn ờ, gọi là ừ. dặm mặt cái nè Nào, hãy đến ờ, đây xin phép nhà gái nha <laughs> Nhà gái khoái lắm ngồi cười hoài rồi à.